qua học nó kinh khủng không Đấy, anh em nhìn chưa có đúng phải là 166 đúng không anh em ừ. đúng không Đấy. bên đây sóc đĩa này Đấy, anh em nhìn này xem đây có phải đúng là ba thâm không Đấy, nẻ đúng không Đấy, tôi sẽ đưa từ từ từ từ để cho anh em nhìn Đấy, còn đây là bầu cua này xem có đúng là cua cua cá không Đấy, anh em nhìn này có đúng là cua cua cá không anh em chào tất cả anh em nhé thì cái video này hôm nay tôi xin giới thiệu anh em một công nghệ hoàn toàn mới giúp anh em nào từng thua tha từng bán nhà bán cửa và những trò chơi đỏ đen như tài xỉu sóc đĩa bầu cua và bài ná thì làm sao mình có thể giành chiến thắng làm sao mình có thể đứng dậy mình là người thắng cuộc trong cái sân chơi đấy thì ờ, đương nhiên nó phải có đồ chơi thiết bị tốt thì mình có thắng được chứ còn theo kiểu đỏ đen thì sớm muộn thì cũng bán nhà có anh em nào cần quan tâm theo dõi về những công nghệ này muốn giành chiến thắng thì anh em theo dõi hết cái video này xem hết cái video này để tôi giới thiệu đến anh em cái công nghệ kinh khủng mới nhất hiện nay thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ tài xỉu một bộ sóc đĩa và một bộ bầu cua thì hoàn toàn những cái đồ đây là hoàn toàn đồ chợ đây là cái nắp tài xỉu này nắp nhựa ở ngoài chợ này hột bình thường này bát cũng vậy này bát sứ bình thường này nắp này thau nhôm này đấy và một cái ná bài thì công nghệ ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến anh em thì đây đây là cái sản phẩm tôi muốn giới thiệu anh em đây công nghệ cái kính quang học nhìn xuyên đấy kính quang học nhìn xuyên thấu đấy thì một bộ của nó bao gồm hai cái mắt kính quang học thì mình đến sân chơi mình chỉ cần đeo cái mắt kính quang học này vào là mình có thể nhìn được xuyên đấy anh em nhé thì ờ, nó nhìn xuyên thì không phải mình đeo vào mình có thể nhìn được xuyên được cách xa ví dụ mình nhiều người hoang tưởng họ đeo vào phát là có thể nhìn xuyên được uh, vài km thì cái đấy vấn đề nó không có nó nhìn xuyên được nhưng với khoảng cách nhất định anh em nhé thì nó có thể nhìn xuyên được trên những chất liệu như nhựa thì đây là một cái nắp nhựa này đấy sứ này à, nhìn được này nhôm này đều có thể nhìn được này đấy và lá bài cũng có thể nhìn xuyên được thì uh, cái um, đồng hồ cái điện thoại này tôi để đồng hồ đồng hồ bấm dây ở đây thì chỉ để chứng tỏ với anh em là cái video là không hề cắt ghép không hề chỉnh sửa để cho anh em biết được cái công nghệ này nó hiện đại tinh vi đến như nào thì sau đây tôi sẽ test thử luôn cho anh em xem cái công nghệ cái đồ chơi này anh em nhé thì cái đây là cái mắt kính quang học nhìn xuyên thì tôi sẽ bóc nó ra đấy bóc nó ra tôi sẽ lấy cái mắt kính quang học ra anh em nhé anh em chờ tôi một chút tôi sẽ lấy cái mắt kính quang học này ra ừ. sau khi mình lấy ra xong là mình sẽ đeo vào đeo vào bình thường là tôi chơi là tôi sẽ đeo vào mắt nhưng đây là tôi test cho anh em thì tôi sẽ lấy cái mắt kính này ra thì đây tôi sẽ trước khi tôi test cho anh em tôi sẽ đóng luôn cái những cái nắp này vào và tôi sẽ đưa qua cho anh em biết được cái công nghệ nó nhìn xuyên được cái mức độ tinh vi như thế nào thì em nhìn đây nhé đây đây tôi sẽ cho anh em xem này công dụng của cái kính quang học nhìn xuyên này cái mắt kính này đây rồi à. à góc nó hơi khó một tí còn mình đeo bình thường mình đeo mắt mình thì mình có thể nhìn được xuyên luôn đây anh em nhìn này đây là cái mắt kính khoa học nhé anh em nhìn này tôi đưa qua lá bài này anh em nhìn chưa Đấy. đưa qua lá bài cho anh em nhìn này để cho anh em xem tài xỉu này Đấy, sẽ đưa từ từ cho anh em nhìn luôn nhé đấy, xem cái mắt kính khoa học nó kinh khủng không đấy, anh em nhìn chưa có đúng phải là 166 đúng không anh em ừ. đúng không đấy bên đây sóc đĩa này đấy, anh em nhìn này xem đây có phải đúng là ba thâm không đấy, nẻ đúng không đấy tôi sẽ đưa từ từ từ từ để cho anh em nhìn đấy còn đây là bầu cua này xem có đúng là cua cua cá không Đấy, anh em nhìn này có đúng là cua cua cá không anh em Đấy, tôi sẽ đưa rộng ra cho anh em nhìn luôn đấy thì đây là cái công dụng của cái mắt kính quang học này anh em nhé đấy thì mình chỉ cần là đeo vào là mình có thể nhìn xuyên nhưng nó nhìn xuyên được ở khoảng cách là nhất định anh em nhé chứ không phải là mình cứ đeo vào là mình nhìn xuyên vài km thì vấn đề không có anh em nhìn là cái lá bài này đấy đúng không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 đấy công dụng của nó như thế còn nó nhìn xuyên thì tất nhiên nó phải là nhìn xuyên được nhưng nó chỉ khoảng cách nhất định thôi chứ không phải là nhìn xuyên được đeo phát là nhìn vài km thì vấn đề đây là không có nó là hoang đường còn đây anh em cần anh em phải alo trực tiếp alo thực tế để tôi tư vấn cho anh em giúp cho anh em công nghệ đồ chơi tốt để áp dụng vào sân chơi của mình thôi cuối cùng tôi xin kết thúc video đây chúc anh em là những người chơi khôn ngoan chúc anh em là những người giành chiến thắng trong sân chơi mình xin chào tất cả anh em